mọi người nó cũng cụm nhưng mà cũng nó, nó rất là lạ nó khác với cụm cụm ngày xưa bé mình đi bắt lắm à, và mình sẽ mình vừa mới hấp xong bây giờ mình sẽ ăn thử xem như nào thấy rất là nhiều gạch nhiều ghẹ ra mọi người ạ đó mình đeo găng tay vào để mình bóc ghẹ mình ăn cho nó dính tay mình rửa tay nó cũng dễ lắm đó à mọi người xem đây là chú ghẹ đực đó còn đây là chú ghẹ cái chú ghẹ cái mình nhỏ xíu cái chú ghẹ này có trứng này đây ghẹ cái và đây là ghẹ đực nhỏ nhưng có võ mọi người đấy xin mời cả nhà nha nhưng sẽ em ra xem sao thế là nhiều rất nhiều mình hấp á mình ăn với cùng với tương với lại nước muối chanh mọi người tại mình hấp là mình thấy rất là nhiều ghẹ nó nhiều gạch nó chảy ra ngoài và thấy cái à, cô bán à, ghẹ đấy khen là ghẹ rất là nhiều nhiều gạch mà mình đặt trượt đó wow trứng luôn trứng quánh luôn à? đúng vào hmm. đây chú kiện bé nhá à đâu ngầm, cùng cụ cùng cụ mình à, nhỏ nhưng mà rất là chắc mọi người ạ uhm. ngập miệng lắm tại vì mình bẻ cái con bé này mọi người nhìn thịt này đó ô chảy nước làm một miếng là sao ăn thử cái chân nữa nha, cái này nó đầu tiên là mình mình cứ tưởng nó con cáy mọi người tưởng mua nấu canh nhưng mà nhưng mà cái con này á thấy nhiều bạn ăn khoe review là rất là nhiều thịt nhưng mình ăn thử mà nhiều thịt thật thịt nó rất là chắc mọi người khi mà nó sống nó chưa nấu chín đấy mọi người thì là nó sẽ là màu uh, lâu màu lâu nhá còn bình thường cụm ngày xưa bé mình ở nhà đấy mình thấy là cái con cụm cụm nó chỉ bé bằng bé như con cái thôi đấy nó chỉ bé bằng cái bằng cái ô tay của mình này nhưng mà nó lại màu xanh nhưng đây con cùng cụm này nó có cả size lớn size nhỏ ví dụ như con cái ấy, con này có trứng mọi người thế nó nhỏ còn như con đực thì nó lại ừ, to như này nhưng mà con cái thì có vẻ nặng tay hơn đấy nó nhỏ nhưng mà nó nặng tay hơn mà cái màu nó màu lâu nhá khi nó chín thì nó lên màu màu đẹp này thôi nhưng mà nó lại à, khi mà nó sống thì nó là màu lâu mọi người wow. con đực thì nó không có gạch nhưng mà thịt nó chắc nói chung là một hôm nay một mình mình ăn hết cũng này mình mua 3 cân thì là cái con này mình biết là cái cái gạo của nó đấy thì không có nhiều thịt nên là chủ yếu là ăn cái mình thôi mọi người uhm. cảm cái hết luôn wow thịt chắc lắm luôn mọi người đây cái càng thường cái cái loại cấy này mà mình mua sẽ lại cùng cụm đấy nó gần như giống như họ nhà ghẹ đồng mình thấy cái tí kỳ kỳ vậy cái màu đó đấy màu rồi màu lâu lâu chấm chấm trắng trắng trên lưng uhm. cắn một cái hết luôn còn còn uh, à, cũng, cũng được cái cũng rất là nhiều gạch nó nhiều à nó nhiều gạch nhưng mà mỗi tự không có trứng à, con cái người thấy trứng nhá nó không có vỏ nó gần như con cãi luôn này mà cho nó vĩnh dừa ngon hết sảy luôn nếu mọi người mua con cùng cục này mọi người về nấu bún nấu riêu nấu canh ra đây mùng tươi thì còn rẻ hơn là một cánh mọi người tại vì bình thường nhá cái um, cái mình về mình còn mà um, cũng phải bóc vỏ một cái vỏ nó nhỏ xong rồi làm cũng rơi vào chừng khoảng chừng ở bên Hàn ấy thì cái cấy nó rơi khoảng chừng um, 200 đến 300 nghìn một kg và cái loại này nó chỉ đắt hơn một chút thôi nhưng mà nó lại to cái mình của nó to thì mình bóc cái bóc cái mai nó nó cũng dễ lắm đó con này có trứng nó đỏ lửa trứng ăn không ta cái bình của nó mỏng dính rồi. ngọt lắm ngọt nắm luôn chắc lắm. dạ sống à cùng cụ mình sống lạnh tái nó nó hay là nó lột đến nơi rồi chẳng là như là cua có gà có có trứng ấy. thì cái gì cái bác gọi là bấy à vọng ừ. cái là hết rồi dạ. ăn giống như là gom mo cái con này con cái nhưng mà lại không có không có trứng 음, 맛있, 맛있. 어디? 나게. cái mai rất là nhỏ mà rất là nhiều gạch thái hết này sạch đẹp này cái còn tỏi Ôi, ờ, chú đực lên là không có gạch gì ạ vâng cái mình nữa. Có phải ăn quên tấm ôi rồi luôn nó thịt gà thịt đấy mọi người thấy gạch đến nỗi cái con này nó sôi gạch nó bám hết rồi này cho nên gạch nó ra nó bám hết cái này là con này nó có đực nên là nó không có trứng mà gạch nó bám ở tràn nan còn bấy cái con này con nhỏ như mọi người nên là cứ một con làm hai miếng mỗi nửa con miếng cái con này con nhỏ như mọi người 神の神の手法である con này mà con dãy này đặt trên biển ra này không còn đậm chân mọi người mình ăn đâu nó chắc lịch luôn cái vỏ nó mỏng hai cua nó nó bấy là mềm lắm vỏ nó mỏng con này nó là cùng cột biển thì không biết nó thuộc về dạng cánh hay dạng cua nữa vậy không mình thấy là nếu mà nó họ nhà cánh thì nào thì nó quá to mà nó họ nhà cua thì nó lại là nhỏ đó Đấy, móc hết cái mai nha là cũng toàn vòn vẹn một cái miệng 哪里？哪里？ nên là nó nhanh ngắn mọi người thế này mà mình mình bóc ra đó bóc mai ra xong rồi là rửa, rửa sạch bóc mai rửa sạch không cho vào xay nấu bún riêu thì tuyệt vời luôn là ngon là ngon xuất sắc nha mọi người tại mình làm rất là chắc luôn rất là nhiều thịt nha mọi người đây đó này mọi người gạch cái bám nha gạch nó ra luôn đống luôn đống quanh cái chân con cua luôn trứng nhỏ có vỏ đúng không là trứng trứng ăn Anh đốt con này nhá. Ngán lắm. thôi mọi người Hương đã ăn xong rồi ngắn lắm mọi người ăn gần hết rồi nên là mình sẽ tạm ngừng cái video clip tại đây à, hôm nay là mình ăn cái à, con à, cùng cụm biển này đấy để, để xem là trải nghiệm nó như nào xem là có giống như nhà mình không bình thường à, ngày bé mình ăn cùng cụm là chỉ có chưa rồi ăn kiểu này là chỉ có cụm cụm nấu canh thôi nhé mình bóc ra mà nó màu xanh nó nó nhỏ thôi đây là cái loại cụm cụm cua không ra cua mà cụm cụm ra cụm nó kiểu trung gian ấy. mà ăn cũng rất là ok rất là ngon thịt rất là chắc hay là đây là mùa hay sao ấy nên là ăn rất là chắc nhá có trứng rồi là có gạch luôn đó trứng thì mình không ăn trứng thì mình ăn gạch thôi nên là mình chia sẻ cái trải nghiệm của mình như thế này thôi đấy cảm ơn mọi người đã xem cái video clip nhà mình và cảm ơn mọi người đã luôn ờ, theo dõi và ủng hộ kênh của gia đình nhà mình nhé và hẹn gặp lại mọi người các video clip sau mọi người hãy nhớ bấm đăng ký kênh và đặt cài đặt chuông thông báo để theo dõi các video clip sau nha bye bye